chào anh em nhé Đấy, video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em về những cái bộ về cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu mà anh em đi chơi tài xỉu bịp nó mang lại hiệu quả tuyệt đối cho anh em mang lại hiệu quả tuyệt đối cho anh em báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em thì cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu báo dung này ngày nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ chip báo dung chip báo dung bốn mặt anh em nhé đấy, cái bộ chip báo dung bốn mặt thì cái bộ ờ, chip tài xỉu báo dung bốn mặt này đấy, anh em ờ, có thể uh, chơi được cả bầu cua đấy, chơi được cả tài xỉu nhá đấy, thì đây là cái cái cái bộ uh, báo dung bốn mặt mà nó nó bao tang cho anh em đấy, nó bao tang cho anh em được cái gì bao cho anh em đó chính là nam châm này đấy, nước muối này đấy, dọi đèn thì cái bộ hột này nó dọi đèn khoảng tầm được 95 phần trăm so với hột 13 ly đấy hột 12 ly ờ, còn 85 phần trăm ờ, thì nói luôn cho anh em để cho anh em ờ, nhiều anh em cũng hỏi tôi về cái vấn đề này đấy thì tôi cũng nói luôn để trên video là như vậy đấy thì cái khi mà anh em sử dụng cái bộ tài xỉu báo dung bốn mặt này anh em đi chơi tài xỉu ở bất kỳ cái sòng nào đấy thì anh em chỉ cần đến sân chơi anh em luồn được một hột anh em chỉ cần luồn luồn được một hột này thôi luồn được một hột vào sân chơi để anh em lắc tài xỉu thì thì anh em ở ngoài anh em cầm cái chip ờ, anh em sẽ anh em cầm cái chip báo dung ờ, bốn mặt ờ, anh em sẽ cảm nhận cái độ dung từng nhịp dung của nó để anh em có thể biết được nhé Đấy, thì đây là cái cái bảng báo dung của nó anh em nhé Đấy, tí nữa anh em chơi anh em cảm nhận cùng với tôi qua cái uh, dung này của nó này Đấy. thì bên tôi còn nhận làm những cái bộ báo dung bốn mặt này để cho anh em Đấy. giá rẻ để, để cho anh em đi chơi nó vừa có hiệu quả Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em uh, tăng tích để sơ qua cho anh em Đấy, thứ nhất là anh em thử nước muối này đó thử nước muối này mặt nào cũng nổi anh em nhé nước muối nam châm thử nhanh nam châm hoàn toàn việt nam đúng không em thì uh, tôi đã vừa thử cho anh em cái tăng tích của nó thử nốt cho anh em cái dọn đèn này. cái dọn đèn tôi cũng vừa nói với anh em rồi nó được khoảng tầm uh, ờ, 90 đến 95 phần trăm nhé so với hộp 13 ly đây, anh em này Đó. rất là trong luôn Đó. cực kỳ trong nha anh em nhé Đó, đây là cái uh, bộ ờ, tài xỉu có dung bốn mặt đấy, nó giúp cho anh em anh em đi chơi nó đặt à, cái hiệu quả cao đấy, và nó báo chuẩn xác cho anh em và hơn nữa là cái bộ hột này anh em có thể là luồn vào luồn vào thì người ta có thể kiểm tra tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này hay là cái bộ hồ, cái hột tài xỉu có dung bốn mặt này thì là người ta cũng không biết được đây là cái bộ ờ, hột tài xỉu cung chuyện anh em nhé thấy cái bộ báo dung bốn mặt này cái điều quan trọng nhất của cái bộ này đó chính là anh em đến sân chơi là anh em có thể đưa được cái hột này vào là cái tỷ lệ chiến thắng của anh em lên tới 100 phần trăm nhé thì bây giờ tôi vào thì tôi sẽ test cho anh em test cho anh em thì trước khi vào thì anh em có thể là bật máy lên đi à. Đấy, trước khi vào anh em bật máy lên nhé, bật máy lên để anh em cảm nhận Đấy thì cái máy này bắt nó bắt sóng được cái à, bộ chip ừ, bao dung à, bốn mặt ở trong cái hột à, tài xỉu này thì là nó khu được khoảng tầm 3 đến 4 mét anh em nhé 3 đến 4 mét đó thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy. lấy thêm hai hột nữa này Đấy, tôi sẽ test cho anh em Đấy. anh em xem là cái bộ bao dung này nó có hiệu quả cho anh em hay không nhé Đấy. một dung dài đúng không anh em một dung dài đó là gì một dung dài đó là con nhất đúng không một dài nó là nhất mở ra anh em có thể đánh xỉu nhất xỉu đó thì cái chén này nó bị phản phản do cái thế hột thôi nhé hai dung ngắn hai dung ngắn đó là gì hai dung ngắn đó là nhị nhị thì anh em vẫn đánh được xỉu rồi đó nhịn xỉu này tiếp tục cho anh em này hai dung dài hai dung dài nó là hai dung dài nó là con à, năm con năm thì anh em đánh tài đó năm hai sáu tiếp tục cho anh em vẫn là hai dung dài hai dung dài vẫn là có mặt ngũ anh em nhé ngũ thì anh em đánh ngũ tài đó lại 20 phút hai dung ngắn hai dung ngắn đúng không hai dung ngắn thì nó là con nhị con nhị thì là anh em đánh xỉu nhị xỉu đó, nhị xỉu đúng không anh em Đấy, máy không dung Đấy, không dung không dung thì là có mặt tam và mặt tứ thì cái chén này thì anh em đánh cũng được anh em không đánh cũng được nhá Đấy